Xin chào các bạn Thì short line với mình là 0937, 195, 198 Là một cái short rất quen thuộc cho cái vấn đề về sinh lý ở nam giới Để mình chuyên cung cấp các trong sản phẩm giúp tăng cường sinh lý Và đặc biệt trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các anh nam giới một cái phương pháp Để giúp cho các anh có thể làm tin lâu hơn Có thể lên tới 60 phút nếu các anh cơ địa tốt Thì trên tay của Min là dòng sản phẩm trái xịt chống xuất tinh sớm hay còn gọi là trái xịt kéo dài thời gian quan hệ sipari trái tân thì dòng sản phẩm này sẽ giúp cho người đàn ông có thể làm tinh lâu hơn, làm tinh trong một cách dẻo dai, dễ dàng làm chủ được cuộc yêu của bạn ạ. Sẽ thích hợp đối với những cái nam giới nào mà bị sinh lý này, những nam giới nam mà thường hay bị các chị phụ nữ chiếu đua là chưa đi trở lại tiền hay bị xuất tinh sớm thì các anh có thể sử dụng dòng sản phẩm Shibari Chatan này để kéo dài cái thời gian quan hệ của mình hơn để làm cho người phụ nữ sung sướng, thỏa mãn cho bạn ạ. Đây, hàng của Mỹ nha các bạn phía bên dưới này là sẽ có các thông tin về sản phẩm về website và nơi sản xuất và phân mã vạch các bạn có thể chất mã vạch từ đây đến phân mã vạch nha các bạn còn ở phía bên ngoài thì sẽ ghi đầy đủ về các thông tin nguồn gốc xuất xứ thành phần cũng như là cách sử dụng và thành phần chính của nó lidocaine cho các bạn lidocaine cái này ở rất là an toàn nên các bạn có thể yên tâm những lúc mà dùng đây cái trái xịt của nó thì rất nhỏ gọn các bạn ạ dung tích của nó là 30 miếu, các anh có thể sử dụng trên 50 lần quan hệ Thì tính ra mỗi lần quan hệ nó cũng không đáng là bao nhiêu cả nhưng cái khả năng làm tin của mình thì được tăng cao rất đáng kể các bạn Đến tới 30 phút lần mà có nhiều người thì được 60 phút thì làm sao các chị phụ nữ chịu nổi các anh, không thế các anh hãy vệ sinh sạch sẽ cái phân cầu nhỏ của mình những lúc mà trước khi quan hệ cho lắc lên cho xịt xịt thứ hai tới ba hơi lên đầu qua thân của cầu nhỏ thưa các anh hãy xóa đều các anh từ từ nắm tới 10 phút là có thể quan hệ tình dục một cách bình thường và các anh lưu ý rằng nếu các anh quan hệ tình dục có thể thể lâu quá thì lên sau mình chỉ xịt ít lại nha bạn ví dụ mình xịt bá hơi mà mình làm tin tới 40 50 phút nó lâu quá làm mệt cơ thể thì các anh chỉ xịt hai hơi thì cái thời gian quan hệ của mình sẽ được giảm xuống Ba dòng sản phẩm trái xịt chống xuất tinh sớm nay chỉ có công dụng là kéo dài thời gian quan hệ. có đối với những cái nám giới nào mà cái khả năng cương cứng bị yếu thì các anh có thể sử dụng dòng sản phẩm thuộc cương dương Dixibac 100 của Ấn Độ để giúp cương dương hỗ trợ sinh tính bổ thần cơ nặng thì số điện thoại bên mình là 0937 195 198 thì những ai mà quan tâm thì có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ. Bên mình sẽ giao hàng toàn quốc, đóng gói hàng kín đáo nên các bạn hãy cứ yên tâm. Các bạn cũng có thể quên kiểm tra hàng trước khi trả tiền nha các bạn. Còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau. Xin chào tạm biệt.